À, chiếc xe này có giá khoảng độ 727 triệu gồm bộ mông à, bộ mông <laughs> quên bộ mâm <laughs> bộ mâm ờ, độ và cái cản trước độ và cái giá khoảng độ 723 triệu ờ, khi các bạn muốn đưa nó về nguyên bản đó mình sẽ hỗ trợ các bạn cái vấn đề giấy tờ sang 2020 bản G lăn bánh hai vạn hai biển Hà Nội chiếc Civic bản G 2020 Chiếc này là chiếc tôi vừa mới đổi các ờ, với cả chiếc ờ, CRV màu trắng quay hôm trước xong Chính cậu em tôi, cậu ấy nhập chiếc xe này về, nói chung là rất là mới uh, Civic 2020 thời điểm ra mắt của nó nó khoảng độ 700 mấy đó Sau đó thì lăn bánh nó khoảng độ tầm 800 rưỡi đi về thành phố Và chiếc này, thời điểm hiện tại 2020 đi được 2,7 vạn Xe chất rất tốt, màu rất đẹp Độ lên uh, RS, độ mâm RS và cản trước RS Chúng ta có một cái biển số nguyên bản theo xe Rồi, về phần đầu xe, đây là cái phần đầu xe đẹp nhất trong phân khúc này. Đẹp nhất với cái mặt uh, cánh cứng thiết kế rất quen thuộc của Honda. Uh, cái hốc uh, đèn sương mù rất là rộng, một cái lưỡi cắt gió phía bên dưới. Đặc trưng của cái xe Honda nó như mình nói trong các clip của mình nó hay hướng đến tính thể thao. Và chiếc xe này cũng vậy, từ những cái thiết kế đầu tiên, những cái lưỡi cắt gió này cho đến cái phần uh, đầu xe, những đường gân ở đây. Đó, phần đường gân trên nắp capo và cái đèn cụm đèn led này thật sự là quá thể thao, quá đẹp. Đèn led ban ngày và cái khối led chia ô rất là rất là đặc trưng ở đây là cái thế hệ thứ 10 và thế hệ của nó có thể nói là đáng mua nhất của của Honda một chiếc xe đáng mua cái chiếc xe này cũng không bán được nhiều tại Việt Nam do vấn đề về định giá Honda có rất nhiều chiếc xe đáng mua trong đó có Civic có HRV và uh, họ gặp cái vấn đề trong định giá nên cái sản phẩm không bán được nhiều nhưng khi mà chúng tôi tiếp xúc với sản phẩm thì tôi hiểu tại sao rất nhiều khách hàng yêu những cái xe này có thể nói một cách thẳng thắn là nó đẹp hơn nó đẹp hơn thế hệ gần đây của Civic mới ra mắt cái đèn xi nhan nó sẽ đẩy sang bên này nha các bạn đèn xi nhan đẩy sang bên này phần hông xe chúng ta cũng sẽ nhìn thấy cái bộ gương thể thao trên trụ A và cái phần trụ A nó đẩy trườn ra đằng sau nó có xu hướng trườn ra đằng sau và làm cho cái xe có xu hướng là coupe khi kết hợp với cái trụ A này với cả cái phần trụ B và trụ C buốt dài ra đằng sau đó tay nắm cửa chủ của họ cũng độ lên cái tay nắm cửa màu đen nha các bạn nhìn qua bộ mâm này một tí bộ mâm độ này nó cũng rất là tính toán của người chủ cũ và rất là đẹp đó, chúng ta nhìn quan sát phần này này Mình đứng xa ra mình nhìn cái vòng phần vòng lên của cái thân xe nó rất đẹp luôn Nó rất đẹp Nó tạo cho một cái xe nó có một chút cơ bắp Theo kiểu gọi là uh, nổi khối Các bạn có thể liên tưởng đến một vài xe Nó có cái phần nổi khối như này Mazda, Jaguar Land Rover Tức cái phần vè lốp này Nó cuộn lên Và cái phần thân xe này nó vuốt cũng cực kỳ tuyệt vời Đây Đó, rất tuyệt Nó rất là cân đối Nó rất cân đối, nó rất thể thao mình nghĩ là <laughs> nếu Honda mà giữ nguyên cái thiết kế này mà tiếp tục bán tại trường Việt Nam thì mình nghĩ là uh, có khi người ta vẫn thích có khi thích hơn cả cái mẫu Civic bây giờ đó rồi một phần đuôi như mình nói ban đầu đã nó có xuống là coupe nó kéo dài từ trụ B trụ C từ khoang ngồi ra tít tít tít tít tí, cái phần đuôi ở đây và nó sẽ làm cho cái khoang ngồi rộng hơn nó không làm cho khoang để đồ nhỏ đi tí nào đâu nó vẫn giữ được cái độ rộng rãi của khoang để đồ và khoang ngồi một cái thiết kế fastback cũng được hay là gọi là uh, coupe một chút cũng được không sao cả tiêu hao của chiếc này nó khoảng độ 6,2 lít uh, ờ, chu trình kết hợp và 8,5 lít ngoài đô thị à trong đô thị và 4 lít ngoài đô thị rất là tiết kiệm đúng không ạ có khi còn uh, tiết kiệm hơn cả một số xe 2.0 sedan cùng phân khúc lý do tại sao lý do nó xài động cơ 1.5 đối với bản E của nó là động cơ 1.8 nhưng bản này bản G 2020 nó là động cơ 1.5 kết hợp turbo đối với phần đuôi chúng ta quan sát luôn một phần đuôi cũng đẹp không kém thì phần đầu <laughs> nhưng cái đây cái là cái đèn mà mình rất là thích của của Civic nhiều người nói đây là cái đèn kiểu dạng boomerang hai chữ C C ngược C xuôi không quan trọng quan trọng nó là cái khối đèn led tạo hình cho Civic và đây là một cái thiết kế mình nghĩ là cũng để đời của của, của thế hệ này nên là có thể trong nhiều năm tới người ta sẽ vẫn săn tìm cả mẫu xe này để người ta chơi đâu đó cái câu chuyện nó thường thường là như vậy tất nhiên ở Việt Nam thì thì nhiều khi vấn đề về giá sẽ làm cho cái doanh số làm cho thị phần của một số mẫu xe nhất là xe Honda mình có mình lấy ví dụ hai mẫu xe HRV và Civic đó là vấn đề về giá nhưng về sau này người ta sẽ nhận ra cái giá trị của cái xe mình tin là như vậy cốp sau nó rất rộng đấy đâu đó nó khoảng độ 519 lít gì đó tức là nó sẽ thông bên phía trên và cái phần ờ, coupe vuốt ra phía trước kia nó tạo một không gian để đồ và ngồi rất thoáng tổng kết của ngoại thất của Civic nó là một cái thiết kế sắc sảo hiện đại thể thao Mời anh em nhìn cái màn hình ờ, đồng hồ tốc độ đây nha Nó chia ra hai màn hình Bên này là nhiệt độ của động cơ Bên này là đồng hồ ờ, nhiên liệu Bên này là vòng tua máy Mời anh em nhìn vòng tua máy này ờ, Sướng không ạ Úi trời ơi Nhưng máy rất phấn khích đúng không ạ Dù là động cơ 1.5 thôi nhưng mà nó rất là cảm giác rất là sướng đấy Đó Nếu như con này độ vô thể thao, độ vô Akapovic vào thì nghe còn sướng hơn Mình gặp rất nhiều anh em độ vô Akapovic cho Honda rồi Đó Sướng không? Phê không này đây mới là chỉ là tiếng gọi là vô thường thôi nhá đó bóng tung máy nó lên như này cơ mà động cơ cầm gừ như này cơ mà 1.5 turbo đấy ạ 1.5 turbo mà nó làm cho mình cảm thấy muốn chạy như này rồi thì cơ bản thì thiết kế của chiếc Civic này nó không phải là một chiếc xe nó thiên hướng quá nhiều về cái sự tiện nghi mà nó nó tạo ra chúng ta cho chúng ta một cái sự thể thao một cái sự trẻ trung và nó cho chúng ta một cái tiện nghi nó vừa đủ dùng chế độ lái và những cái công nghệ an toàn nó rất vừa phải nó không có nhiều cái đặc biệt brake hose rồi là khoanh điện tử rồi là y công những cái rất căn bản của Honda cái khá là ôm thông thường thì cái ôm nó sẽ tạo ra cái phần là phần phần phần bo hai bên lưng phần bo của hai bên lưng để nó tạo ra cái sự ờ, ôm khi vào cua và đánh lái nó tạo ra một cái lực tì nhất định ở trên phần hông đấy là cái rất căn bản của xe xe thể thao đối với những cái gì mà chiếc Civic này nó thể hiện thì cái tập khách hàng của nó hoàn toàn khác nha các bạn thử nhìn xem Atis thì nó hướng đến những người như nào Altis nó sẽ hướng đến những người tầm trung tuổi ờ, quan tâm đến ờ, cái sự ổn định của một cái xe người ta không quan tâm đến nhiều cái sự trẻ trung và cái cảm giác lái của cái xe người ta thích sự ổn định còn xe ô thì sao xe ô Elantra thì nó khó có thể <laughs> làm tôi hài lòng trong cái phân khúc đấy nó là một cái sự trung tính một cái sự uh, ủy mị nào đấy hay là một cái sự gọi là uh, thanh lịch nào đấy của một chàng trai nho nhã có học thức còn Civic nó là một tay thể thao một cái vận động viên nó nó là phân khúc của riêng nó tất nhiên khi đặt nó một trong một cái tham chiếu nào đấy thì ok nó sẽ có đối tượng để so sánh nhưng mà nó cũng có sẽ vẫn phân khúc của riêng nó tập khách hàng của riêng nó sẽ đến những đoạn đường nó có cái ờ, độ rộng hơn để để chạy rồi tôi thử lái thử một tí đó chúng ta sẽ có diện tích ở đây để thử xe tay lái nó không thay đổi nó không biến thiên cái độ cứng nhiều lắm nhưng nó vẫn giữ được cái sự ổn định cần thiết nó khá là nghe lời thân xe nó cũng ổn định ờ, nghe nói đâu đó thì trong động cơ của Civic thì họ đưa vào những cái công nghệ của F1 ờ, họ tối ưu cái trọng lượng của động cơ hay là uh, cái vật liệu động cơ bằng các cái chi tiết nhôm họ thay đổi những cái ờ, cấu tạo của piston bằng cái đường khoan đường cắt gì đấy để làm cho chiếc xe này nó không vận hành nó không không không không không bị quá nhiệt tức là nói nôm na nó tối ưu khả năng vận hành của động cơ nên bên cạnh yếu tố về định vị chúng ta có thể hiểu chiếc Civic này uh, sẽ có mức giá cao hơn những chiếc xe khác từ những cái yếu tố công nghệ đấy và chưa kể đâu đó chưa kể đâu đó nó còn có một hệ thống treo gì đấy ở dưới gầm để tăng cái tính cứng vững của chiếc xe nên là các bạn đừng nghĩ là cái brand cái brand tức là cái thương hiệu của xe thì nó sẽ làm cho cái xe đấy nó có mức giá cao hơn chứ hẳn đâu ạ đấy chưa phải là yếu tố quyết định của một chiếc xe mà nhiều khi cái việc production tức là cái việc sản xuất nó đã làm cho cái xe đấy nó tốn chi phí rồi và khi tốn chi phí như thế thì người ta định giá cao hơn là cái điều hoàn toàn dễ hiểu